Alo, xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến toàn thể anh em nhé. Và xin được hân hoan chào đón toàn thể anh em cũng như là toàn thể các bạn đã một lần nữa quay trở lại với kênh soi cầu số số miền Bắc của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Hiện tại thì đồng hồ đã điểm sang đó là 18 giờ 35 phút rồi anh em ạ. Bảng kết quả đã trả thưởng xong rồi nhé. Thì à, chúng ta lại tiếp tục hành trình của mình đó là tham khảo cầu kèo chốt số dự đoán cho đường cầu cho ngày mai. Ngày mai thì à, chúng ta có hai đường cầu thì à, cũng khá là đẹp nhưng mà cái những đường cầu như nào số nào thì mình sẽ chốt cho anh em một cuối video này thì à, cái video của chúng ta cũng chỉ có 3 4 phút thôi 4 5 phút thôi cho nên là anh em chịu khó nhé chịu khó xem lại cũng như là chịu khó xem hết cái video này để chúng ta có thể lựa chọn được những cái đường cầu mà chúng tôi bắt cho anh em ở trên video thì ngày hôm nay thì bên mình có bắt cho anh em à, bạch thủ 59 và song thủ 2332 thì chúng ta đã không hoàn thành rồi chạm đầu đuôi đó là chạm không và chạm 9 thì chúng ta đã hoàn thành với chạm không nhé chúng ta đã nổ cho anh em con 20 thì nổ nhẹ chạm không cho anh em thôi đuôi đuôi à, đuôi không đúng không ạ thì chúng tôi nghiên cứu cho anh em và tham khảo cho anh em đuôi không thì cũng chủ yếu là tập trung bắt bao lô thôi nhưng mà ngày hôm nay thì bao lô chúng ta đã không hoàn thành rồi ngày nay thì à, hôm qua nhỉ hôm qua đặc biệt thì về 19 hôm nay là về 20 19 20 đấy thì hai ngày liền kỳ nhau cũng như là hai con số liền kỳ nhau buổi số là 61820 anh em nhé về lô tua ngày hôm nay thì chúng ta có đồ ba câm đồ 3 thì à, hôm nay đồ 3 câm rồi này rực rỡ nhất thì mình thấy đồ 8 đồ 8 thì có 80 nổ hai nháy 84 88 và con 89 nổ hai nháy ngoài ra thì đầu 1 có 12 14 và 16 đúng không ạ đầu 0 thì có 00 01 06 này đầu 4 và đầu 5 thì có 47 48 nổ hai nháy ngày nay cặp 4884 nổ ba nháy cho anh em rồi đầu 5 thì có 52 và 58 còn đầu 9 thì có 91, 94 và 98 đúng không ạ? Đấy những con số Dạ khá là ổn cho ngày ờ, hôm nay Ngày mùng 1 ngày đầu tháng 5 rồi Còn đầu 6, đầu 7 và đầu 2 Thì à, mỗi đầu ra 1 đến 2 nháy đúng không ạ Kết quả này khá là ổn Thì mình nghĩ là như vậy Bởi vì là cái tỷ lệ lô tô 2 nháy của chúng ta ngày hôm nay cũng khá là ít Nó không có nhiều Có 48, có 58, có 80 và 89 Chỉ bốn chú lô tô nổ 2 nháy thôi Đấy là một kết quả cũng rất là ổn rồi Theo mình nghĩ như thế Còn chúng ta chỉ thiếu may mắn được là cái kết quả mình chốt cho anh em ở trên video Thì chúng ta đã không hoàn thành thôi Đấy, Rất là đáng tiếc Rất là đáng tiếc đúng không ạ thì ngày mai thì mình sẽ tiếp tục bắt cho anh em một đường cầu bạch thủ và một đường cầu song thủ. Và dàn đặc biệt thì mình cũng sẽ tiếp tục bắt cho anh em chạm không. Đấy, chạm không. Mình sẽ tiếp tục bắt cho anh em chạm không và chạm hai trong ngày mai. Thì cái tỷ lệ ra thì cũng sẽ khá là 50 50 thôi cho nên anh em để ý nhé. Còn về để chốt số cho ngày mùng 5 tháng mùng 2 tháng 5 thì mình sẽ bắt cho anh em bạch thủ là bạch thủ 913. Song thủ sẽ là cặp à, 5775 nhé. Đấy, Bạch thủ 93 cặp song thủ sẽ là 5775 cho anh em lựa chọn. Biết là cầu thời gian ở đây ờ, mình tham khảo cho anh em không được may mắn cho nên là anh em ờ, để ý nhé. Nếu như mà anh em mà kết thì anh em xuống tiền cho mình, không kết thì anh em dừng mức tham khảo thôi. Ngày mai thì mình sẽ bắt cho anh em tiếp tục là chạm 0 và chạm 2 thì ờ, có 01 này. 03 này. 04 này, 07. Và chạm 2 thì chúng ta có 21 23 nhé 21 thì cũng khá là khó 23 23 28 29 26 Ngoài ra thì có cặp như là cặp uh, 07 70 07 có được 70 này Và con 80A2 nữa Đấy Đấy là những cái dàn rút gọn của mình cho giải đặc biệt nhé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 và xin chúc cho tất cả anh em đại thắng thành công và mang về thật là nhiều thắng lợi nhé. Đừng quên là để lại cho mình một lượt like và đăng ký kênh để nhận những cái đường cầu tham khảo tốt nhất mỗi ngày mà mình gửi đến cho tất cả anh em được chưa? Xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai.